ờ không là ăn nữa nhá đây uống nhá nó ngọt nhá không đi lại đi đường cẩn thận nhá hoặc là người ta bảo mình làm cái gì thì ờ, người ta cho thì ờ, lấy cái đấy nhá cũng đừng ăn trộm ăn cắp nhá ừ đấy em ờ, cho anh đấy <laughs> hôm nào em sang nhà anh sau nhá ờ về nuôi mẹ già nhá được được còn ờ cảm ơn nào vỗ tay nào bắt tay anh em khỏe mạnh nhá ôi ôi chết chết chết chết chết từ từ từ từ tình ơi táng dương tăng cường sinh lý thần kinh suy nhược ngâm ờ, uống rượu này thìa canh này à, kim tiền thảo này có đầy đủ hết dây thìa canh này không thiếu gì luôn mướp đắng rừng này rất là nhiều món hàng ờ, phong phong phú đấy cô bác anh chị nào mà quan tâm đến uh, sản phẩm nào muốn mua sản phẩm nào thì uh, liên hệ uh, cho Giang Xin chào tất cả các bạn nhé Đây là cũng 12 giờ trưa ấy Vừa hôm trước mà Giang có ghi hình về trong hoàn cảnh của anh Lâm Thì thấy anh đi qua đây thấy anh đang hút thuốc lào đây chào anh nhá hú thuốc lào à ờ à, hú thuốc lào thế ăn gì chưa à, ăn rồi, bữa xong hả bữa ăn xong vừa ăn xong à ừ. ai cho ăn à. ai cho ai cho ai cho mình ăn ừ. ai cho ấy hả ai cho mình ấy mình ăn trả lời ra cái ăn trả lời của bà là là trong công cái ăn trả lời nè ăn ăn được rồi à hút thuốc lào à ừ, ừ. hút thuốc em xem nào hút thử đi <laughs> trả lời được ăn ờ, rồi hút thuốc lào tí em mua bánh mì cho nhá ờ, thôi trả ăn rồi ờ, ờ ừ, để là được cầm ờ hút hút thử cho nào hút cho nào hút thôi nào <laughs> xem làm hút thuốc lào nha đấy ơi trước là anh ấy là chỉ những ngày đi bộ đi chân đất thôi <laughs> đi xin ăn đấy rất là thương nhưng mà anh ít ốm lắm lầm ấy ít ốm lắm chơi với đốm nắng mưa này không bao giờ anh quan tâm đâu ít ốm nào dít dít thử lúc nào nào dít nào chị em làm một một hơi dít đi dít đi À? <laughs> À, vào cười ngạc nhiên à làm hơi nữa ồ anh hút từ đấy à à nó ngậm vào đấy à, à, thế là mình ngậm vào đấy được à đây em châm cho đây có như này mới đúng này đây đây nam ơi đây về đây về đây đây xem về đây xem nhanh về nhá đi vào đây rồi mồm là để vào đây không phải là để như này đâu này đấy xem nhá xem nhá xem nhá xem nhá chưa thôi đi vào đây em mua cho bánh mì đi vào đây đi vào đây vào đây em mua cho à, em mua cho anh mà vào đây đi vào đây vào đây vào đây ăn bánh nào ăn bánh nào làm ơi đi làm, Woo. ngại Tôi lấy con cái bánh này Ngại vào á Lâm ơi Lâm Thương anh em mọi người Nắng Cho anh nhá Lâm ơi Đây Cho Lấy nước uống không Có lấy nước uống không Uống nước nha đi về đây về đây nữa lấy nước nước uống mở ra mà công nhận này ít ốm lắm thực sự ờ nước dừa xong chưa trước em giả giả là cái bánh lầm ấy có tiền cái bánh này bánh ờ, mì đưa cho lầm ấy đâu rồi bánh mì nào đó đây đây đúng, đúng, đúng. Này, bánh này này bao tiền cái này 15 nghìn bánh rồi à, <laughs> đấy mọi người đứng xa xa đấy nhưng mà anh không biết tính toán tiền đâu mọi người ạ có nghĩa là cứ đi lang thang kiểu ờ, thấy người ta bỏ cái đồ gì ra thì anh ấy nhặt để ăn đấy trước là như vậy nhưng bây giờ là mọi người thương là đi qua có thể ai thương thì cho anh một vài đồng là cho anh cái gì đó đấy. nhưng mà được cái là mình nghĩ vậy thôi nhưng mà cuộc đời uh, người có một số phận riêng đấy nhưng mà không bao giờ anh ấy gọi là bi quan hoặc là như thế này rất là vui mỗi lần gặp anh ấy là mình cảm thấy là tâm hồn nhẹ nhõm ui về đây về đây đấy anh rất là thích anh ăn bánh anh cũng được ăn đâu rất là đói hy vọng là cái uh, cuộc hành trình của anh ấy đi ờ, làm gì ấy cũng mong anh ấy luôn khỏe mạnh ở đây mua nước ngọt đã quên nước ngọt ở đây chai nước ngọt Dung ơi Cho anh một chai nước ngọt vậy à cô à này về đây về đây đó đó là lấy anh một chai với <laughs> không biết gì đâu tôi, tôi gửi cho anh lầm nhưng mà thương anh quá lầm không đấy đây chai nước dưới ờ, anh được đấy nước này cũng được mà không gì được mười mấy dung này giả lại anh 2 nghìn Ê nhanh em đưa cho Xong là hắn đi nhá Đi đường cẩn thận đấy Thường anh ờ, không hết thì thôi Mình cũng coi anh cũng là người nhà thôi mà Ê xong cái này về ăn nhá Ờ xong là ăn nữa nhá Đây uống nhá Nó ngọt nhá Xong đi lại đi đường cẩn thận nhá hoặc là người ta bảo mình làm cái gì thì ờ, người ta cho gì thì ờ, lấy cái đấy nhá cũng đừng ăn trộm ăn cắp nhá ừ. ừ. đấy em ờ, cho anh đấy rồi <laughs> hôm nào em sang nhà anh sau nhá ờ về nuôi mẹ già nhá ờ cảm ơn nào vỗ tay nào bắt tay anh em khỏe mạnh nhá ờ anh đi đi <laughs> nhìn anh ấy làm thì ngày xưa rất là cơ bắp nhưng mà tuổi anh cao ngoài 50 rồi anh cứ phơi nắng này thôi mọi người ạ nhưng hy vọng là anh ấy luôn luôn khỏe mạnh và bình an nếu mà giang mà như này mà đặt cương vị giang như này thì thật sự là mình không có sức để mà mình chịu đựng cái thời tiết nắng nóng này đâu mà anh đi suốt ngày ấy ngày trước anh còn đi chân đất ấy chỗ nào anh cũng ngủ được bãi thăm ma hay là những cái nơi mà nghĩa địa anh cũng ngủ được có những lúc mà trời mưa anh cũng đi dưới mưa nữa mà